Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thị Kim Tiến có võ, ai dám đụng vào? Câu hỏi lớn nhất của xã hội hiện nay là cây lò của Nguyễn Phú Trọng là tại sao bà Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn bình chân như vậy mặc dù hai thuộc cấp của bà đã phải bị hành hạ khổ cực ở trong tù. Bí mật về sức mạnh của bà Nguyễn Thị Kim Tiến là ở đâu? Đó là câu hỏi được dư luận đang đặt ra. Tại sao ai cũng bị gục gã? nhưng bà vẫn sừng sững đứng đó. Phải chăng bà là nhân vật không thể chiến bại? Hàng loạt câu hỏi đặt ra với việc bà vẫn không hề hấn gì trước pháp luật, được nhiều chuyên gia đánh giá rằng bà Nguyễn Thị Kim Tiến quả thật là có võ. Vậy võ của bà Tiến cao đến đâu và liệu bà có bị sổ khám trong một tương lai gần nào đó hay không? Không phải đến bây giờ thì bà Tiến mới chứng tỏ mình là người có võ mà ngay từ năm 2016 khi đại hội đảng lần thứ 12, bà đã rất ủy viên Trung ương Đảng nhưng vẫn giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế dưới thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng. Đấy là thế của người có võ. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Đại án công ty Việt Nam Pharma buôn thuốc giả dẫn đến phiên tòa xét xử Trương Quốc Cường và đồng phạm có liên quan rất chặt chẽ với gia đình bà Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến Chồng bà Nguyễn Thị Kim Tiến vốn là ông Hoàng Quốc Hòa, sinh năm 1956, quê Quảng Trị. Ông Hòa có học vị tiến sĩ, làm giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định từ năm 2011 và nghỉ hưu vào năm 2016. Em trai ông Hòa, tức là em chồng bà Nguyễn Thị Kim Tiến, là Hoàng Quốc Dũng, là người đứng tên cổ phần trong công ty Việt Nam Pharma. Vai trò là phó tổng giám đốc phụ trách mảng đối ngoại và quan hệ với các bệnh viện. Hoàng Quốc Dũng đã dùng hình ảnh và ảnh hưởng của chị dâu là bà Nguyễn Thị Kim Tiến để đi móc nối và ép các bệnh viện phải mua thuốc cho công ty Việt Nam Pharma trúng thầu. Vì vậy, bệnh nhân từ trung ương đến địa phương, hầu hết các tỉnh thành đều phải mua và sử dụng thuốc giả của Việt Nam Pharma với doanh thu lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Tháng 9 năm 2014, vụ án Việt Nam Pharma bị khởi tố thì đến tháng 11 năm 2014, Hoàng Quốc Dũng cũng xin nghỉ việc. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm Bộ trưởng trong chính phủ ông Nguyễn Xuân Phúc không hề trúng Ủy viên Trung ương Đảng. Không chỉ mỗi em chồng của Hoàng Quốc Dũng mà cả con trai của bà Kim Tiến là Hoàng Quốc Cường cũng liên quan đến vụ án này. Cường khi đó đang làm ở phòng kế hoạch Viện Pasteur cũng tham gia chân cố vấn cho công ty Việt Nam Pharma với mức lương là 33 triệu đồng mỗi tháng và được Hoàng Quốc Dũng ký nhận lương thay cho cháu trên chứng tử. Thế nhưng trong vụ án Việt Nam Pharma, cả hai chú cháu Hoàng Quốc Dũng, Hoàng Quốc Cường không hề hấn gì cả, ở ngoài vòng tố tụng. Về hạt giống đỏ Hoàng Quốc Cường sinh năm 1982, lúc đó Cường được mẹ là Đương Kim, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trang bị cho học hàm vị Phó Giáo sư Tiến sĩ và bổ nhiệm chức Phó Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 9 năm 2019. Nhìn thân thế và gia đình bà Nguyễn Thị Kim Tiến không cao mà cao phải chăng bà có cái mắt cháu của Hà Huy Tập. Danh tiếng này sẽ không đủ lớn để giúp bà Nguyễn Thị Kim Tiến đứng vững như thế. Vậy nguyên nhân là do đâu? Được biết bà Tiến với sự ủng hộ tối đa của Nguyễn Sinh Hùng, lúc đó là Phó Thủ tướng Thường trực và Bộ trưởng Bộ Y tế tiền nhiệm của Nguyễn Quốc Triệu. Tại Đại hội khóa 11 năm 2011, Nguyễn Thị Kim Tiến vào Trung ương Ủy viên thay cho Nguyễn Quốc Triệu, ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Y tế. Tuy nhiên, đến năm 2016 thì ông Nguyễn Sinh Hùng về hưu nhưng bà Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn được nâng đỡ để tại vị. Có tin cho rằng chính ông Nguyễn Phú Trọng là người tín nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến và vì thế bà thoát khỏi cửa ải, bị đầy ải vì rất ủy viên Trung ương Đảng nhưng vẫn được làm Bộ trưởng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng được cho là đã nhẹ tay với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Với tội tồi đình như vậy nhưng bà Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ bị kỷ luật nhẹ xem như đây là sự ưu ái của ông Tổng dành cho bà Tiến. Không biết còn áp lực nào đủ để ép ông Nguyễn Phú Trọng đưa bà Tiến ra trước vành móng ngựa hay không. Chứ với sức mạnh trong mối quan hệ khủng như hiện nay, khó ai buộc bà Nguyễn Thị Kim Tiến phải hầu tòa như cấp phó của bà Trương Quốc Cường. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tóm người hốt hàng loạt siêu xe, ông Nguyễn Phú Trọng tính làm chuyện động trời. Ông Nguyễn Phú Trọng đã lập nên cả một cái lò khoảng 10 năm nay. Ông Hạ không biết bao nhiêu nhân vật, nhưng chưa có trường hợp nào bắt người rồi hốt hết tài sản của người ta. Đây là trường hợp khá lạ. Khả năng cao là xe do phạm pháp mà có. Vì thế cơ quan chức năng cho Niêm Phong hàng loạt xe sang để điều tra làm rõ. Đây là lời cảnh cáo cho những ông quan tham, tham nhũng rồi mua xe sang, xây nhà to hiện nay không còn an toàn nữa. Tuy nhiên, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, hầu hết những quan chức tham nhũng đều mua xe mua nhà cho người khác đứng tên, chứ không tự đứng tên. Không biết ông Phạm Hồng Hà, cựu chủ tịch thành phố Hạ Long, có vi phạm vào những điều gì mà bị bắt đến như vậy. Đây là hình ảnh ông Phạm Hồng Hà, một cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam được biết, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa qua đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hồng Hà là cựu trưởng ban quản lý Vịnh Hạ Long, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long. Ông Phạm Hồng Hà bị khởi tố bắt giam về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 và Ban Quản lý Vịnh Hạ Long khi ông làm trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long. Tham nhũng nhưng rất thích sưu tầm xe sang, mà sưu tập xe sang thì phải đứng tên mình thì mới chịu. Đây chính là tử huyệt mà ông Nguyễn, ông Phạm Hồng Hà đã bày ra. Không biết ông có dùng tiền tham nhũng để mua xe hay không, chỉ biết ông có tội tham nhũng và đứng tên hàng loạt xe sang thì những chiếc xe này được đưa vào diện nghi ngờ và với số tiền lương của ông thì không thể mua được những chiếc xe đó. Trong số những tài sản bị niêm phong có 4 xe ô tô trong nhà ông Phạm Hồng Hà cũng dán niêm phong để lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp điều tra. Trong số này có các xe thuộc phân khúc xe từ phổ thông, trung cấp, cao cấp cho đến hạng sang. Các xe đó bao gồm VinFast Lux SA 2.0 bản cao cấp giá tới 1,8 tỷ đồng, xe Mercedes-Benz E300 AMK thể thao giá 2,9 tỷ đồng, xe Lexus giá 3 tỷ đồng, xe Lexus tiếp theo giá gần 10 tỷ đồng. Đây là hình ảnh những chiếc xe sang bị tịch thu. Tổng cộng có 4 chiếc xe sang này trị giá tới 20 tỷ đồng, số tiền đủ để đầu tư quốc tịch Mỹ để hạ cánh an toàn. Các quan chức tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam không phải ai cũng khôn ngoan. Riêng ông Phạm Hồng Hà thì cái đam mê mở đôi mắt cho nên Ông không thấy cái nguy hiểm của việc dùng tài sản tham nhũng để mua những tài sản nổi mà ai cũng có thể nhìn thấy. Qua việc bắt người hốt sạch xe sang của bị can cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đang tính đến một chiêu mới, đó là bắt người, bắt tài sản luôn để bị can không kịp tẩu tán. Hầu hết những ông quan chức nhà nước đều tham nhũng cả. Việc tham nhũng giấu kín tiền được xem là một sự khôn ngoan và ngược lại tham nhũng mà khoe của chính là sự khở dại. Điều đó giúp cho đối thủ xác định được những tài sản tham nhũng của bị can đang để ở đâu. Thực ra, ông Nguyễn Phú Trọng dùng chiêu này có vẻ như mạnh tay hơn, tuy nhiên hiệu quả thì sẽ hạn chế chứ không như kỳ vọng. Và nguyên nhân tại sao là câu hỏi được đặt ra. Bởi vì qua việc bắt bớ niêm phong tài sản, ông Trọng đã giúp cho những quan tham khác co vòi, cẩn thận và kín đáo hơn. Vậy nên việc bắt giam và niêm phong ao ạt như thế này chỉ như tiếng chuông cảnh báo những người khác tẩu tán tài sản tham nhũng nhanh hơn mà thôi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người đang đẩy mạnh, bắt và hốt. Ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay chỉ cần danh chứ không cần tiền. Ông sẽ làm mọi cách để nâng cao danh tiếng của ông sao cho ngang tầm với những vị tiền bối trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục đích của ông là muốn ông được tên tuổi như ông Hồ Chí Minh. Võ Nguyên Giáp đã có. Ông muốn ông là người thứ ba sau những nhân vật kể trên và danh tiếng của ông gắn với việc chống tham nhũng. Vậy nên càng về sau ông càng chống tham nhũng rất hăng. Tuy nhiên với cách làm đánh động kiểu này e rằng hiệu quả không được bao nhiêu bởi vì số lượng đảng viên tham nhũng có tới hàng triệu.